やうてくれれ Turbole leather or, or is it rubber? Rubber. No siitä me saadaan autorengas vaan ja siitä. Olla parempaa. Niin voi. No siis ja sitten ei otetakaan. Mutta autorengas on kyllä semmoinen, että ei itse tullut mieleen, mutta siitähän sen saa. Tekis sen, sen kuparin nyt tullut aika lämmintävä, kun taida mennä ulos. Thank <laughs> you. niin, niin, niin. Nyt se heikotetaan, katsotaan. Se on liian. Se on liian. Ne, ne, uh... Si vous voulez rentrer, faut rentrer. Oui, oui, oui. Aziz Zaman Joyen.

quanto bisogna dire? Joo, diilaillaan se kohta. Katsotaan, jos mitä tässä tapahtuu. No niin tohkeessa, niin antaa, antaa tehdä. Yeah,

mutta se on ihan hy- hyvä paksuus, mutta kun se pitäisi olla leveä. Joo, palataan siihen. Joo. C'est bon, mais c'est plate. Euh, äh, Vous voulez la surface Oui. Donc, il y a place. Il y a l'eau, quoi. Il y a Avec ça, avec ça. Eh, ça. Oui, avec ça. C'est possible de faire avec Je viens là. Vous voulez que ça soit comme ça, surface comme ça. comme ça. Mm -hmm. Oui, oui. c'est comme, comme ça. Donc c'est... Ouais. Aha, comme tu veux, si, comme tout de suite. Oui. Elle a que trop, trop. Eh bien, là, c'est, c'est trop grand. Là, c'est trop grand, quoi. Mm. Là, oui, oui, oui. Encore fait quelqu'un. ne ni cuivre gang gbadza ɖewo nana yi ma enyi na. dada mi pozu ane kwa. Mais il faut m'y avez Mais souviens m'y avez posé. Mais vous m'y ce matin. On va faire ça. On va faire. Bon. Vous voulez que la surface soit comme ça Oui. Oui. Oui. On va essayer de voir. Ami da se soubon kwa, ou le dibe wa se soubon, ou le di se pa soube kwa. Ka keke mwene kwa. Ya ta se da, ou mwen chos ki nou, ou mwen chos ki nou. Donc, nous sommes, nous sommes. Nous sommes.

bɔ mia mia mia tɛ ko ne kura mura mia wi wɔna mia wi mu wɔna manyi do naa mia mi da yɔ piri na kuru na bi kɛ kiriki mia bɛ yalo na ma nua nuna le mia mu na kura. Machine Dikuya. Uh, eh. ah, ah, if we will parler de la personne. Okay, okay. After I put that for engine, it is that's more. Mm, with yeah. this one, yes. make it from this one. Yes. Uh, okay. If it, if it, it, you take it here, you put down this. Uh, mm. uh, if you put after. Ahora, ole, dime la que calo. Big abi. Ah, mm. big one. Yeah. A big pass this. Yeah. Uh, big pack is. Uh, no, it's it's okay. The, the it's size. The, the size is good. It's okay. Okay. Mesure oh, uh, lekker. Uh, ja, ben je lekker. Ja, mesure mij. Ja, ben je lekker. Mas, o curan, mas não acaba. Amanda, random random gọi em Assistant Fernando beli ya? Ah, ada Ini mana ni dia? Kuras Eh, ni Eh, Naluka Eh, Bang Bukan bijak sana dia kɔni k'ale ti siri ka ne ko eji nka nka ne b'a le bonya de ma siri ta bɔ la. sɛbɛsɛbɛ nya Oh, mi. o ma. o ɲin'a ta ɲin'a ɲin'a lɔ. mbe yan yi tɔ ye kɔlɔn ba fi ye n ye fazer, ba parce que yan fiye fiye mun ya. o yi nɔ fi ya. ayi fiye mun ya. o de si o lo. o tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ. Não está. Mole, Zé. có phiếu này à là phiếu tám mươi gọi nhanh như này mà dạ thế là có chứ cô vợ thế là có à, là thế à, là có có bạn mất số là bạn không còn con đến chơi tay nào về gần là tôi anh nhỉ <laughs> What's that Nico Don't click, yeah? 你打开它走过了。 minum kama ah minum ah Tá, tem coisa, meu. Tem coisa. Ah, mas parece a... Olá, coisa. Olha. Bicho, cara, não é isso, não é này, oh Mui mamu va de tua nu mu le mi da ta sa. Anh dễ nè. só diga a Minha Mulher trabalhou. Vamos Este. Ana conta. Pasa. Ẹgbà sẹ̀rẹ̀ wò ní kwa. Ẹgbà sẹ̀rẹ̀ wò ní kwa. Ọ̀nà bẹ́gbà sẹ̀rẹ̀. Ẹni kwa tẹ̀sẹ̀rẹ̀ wọn. Ẹnu nyàmùnyàmù lẹ́ka.

mímu àti fún ìwúgbó náà wọ́n láyé òkan rẹ̀ lókè gbó. أي تليفون غير تليفونك واسكت. آه واسكت. شو؟ يا ها show of the master. What's a fed man? sira itata ye mo le jibe nam ya no bobo ikon gire kwa Thank you. gevuld. Ja. Zijn duur hè? Chef, dit was zijn duur. Wat? Zijn show. Mais ik ben ook doen hè. Ik moet zeggen, je moet me doen, maar zeg. Maar wat zeg je wel? Wat zeg je wel? Ja, maar je was je bos. Je moet je echt doen, ja. Je moet je wel doen, ja. La, Poulap apilif ma filtrate Fyro Akm ti hadi, aw ni la se gone when, when emperor. Emperor. Uh, emperor. ja. Ja, ya. Ya amagama. Emperor. Emperor.

Après Ça Très bien. If you can do it, don't scatter here. You see? Un peu. Un peu. Un peu. Un peu.